hoạt động bình thường Nhưng định vị bước xa thì không Cái bóng lặng bất tâm Ở quanh khu cảng này Cứ khi trời tối Lại nghe vang vẳng tiếng khóc Trong đó chắc chắn có mờ ám cẩn thận chứ mấy chú em Lô hàng này chỉ cần có một vết xước nhỏ Là mấy chú cũng sẽ đi theo nó đó Cho nên phải thật là nhẹ tay nha các chàng trai Cuối cùng cũng xuất hiện Bao nhiêu quan cần phải giải quyết hết một lần chạy chạy thiên ý chạy đi thiên ý chạy đi chương 1 hồi năm biệt đổi rồng đăng ký và theo dõi trên kênh New View Media